ngày 5 tháng 11 Yêu cầu của các quan chức Mỹ không nhằm thúc đẩy Ukraine ngồi vào bàn đàm phán mà là một nỗ lực tính toán để đảm bảo Kiev duy trì sự ủng hộ của các quốc gia khác nơi các cử tri đang cảnh giác trước mối đe dọa về một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm. Bình luận về vấn đề trên, tờ báo cho rằng điều này thể hiện sự phức tạp trong quan điểm của Mỹ đối với Ukraine. Công khai cam kết hỗ trợ Kiev bao lâu cũng được, nhưng cũng lo ngại khi cuộc xung đột 8 tháng qua đã gây ra thiệt hại lớn cho kinh tế thế giới và đưa đến quan ngại về chiến tranh hạt nhân. Các quan chức của Mỹ chia sẻ đánh giá của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng có vẻ như là Tổng thống Nga Putin không mặn mà với các cuộc đàm phán. Tuy vậy thì họ cũng thừa nhận việc ông Zelensky đóng sập cửa đàm phán đang gây lo ngại ở châu Âu, châu Phi và Mỹ Latin, nơi xung đột đang ảnh hưởng rõ ràng nhất đến chi phí thực phẩm và nhiên liệu. Sự mệt mỏi về xung đột Ukraine là điều có thật đối với một số đối tác của chúng tôi. The Washington Post rất là một quan chức của Mỹ giấu tên cho biết Phía Washington tin rằng Kiev đang cố giành thêm các chiến thắng quân sự trước khi mùa đông đến và đó là lúc cánh cửa ngoại giao có thể mở ra. Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên từ nhiều hãng tin và tờ báo như là Reuters, TASS, Washington Post. Trong khi đó, theo hãng tin TASS, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói với nhà lãnh đạo nước này sẵn sàng đàm phán với Ukraine cũng như lắng nghe phương Tây nếu họ đồng ý tổ chức một cuộc đối thoại xuống thang căng thẳng và chú ý đến các lợi ích của Moscow. Thậm chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng đàm phán về vấn đề Ukraine nên diễn ra trước hết là giữa Nga và Mỹ với lập luận Kiev đang hành động theo mệnh lệnh từ bên ngoài. Vậy Ukraine đang chuẩn bị cho chiến dịch mới tại Kherson hay không? Theo hãng thông tấn TASS của Nga, lực lượng Ukraine đang tăng cường pháo kích vào Kherson đặc biệt là khu vực Nikolaev. TASS dẫn lời ông Kirin Stremusov, người được Nga bổ nhiệm điều hành vùng Kherson mà Nga tuyên bố sắp nhập gần đây, ngày 5 tháng 11, rằng lực lượng Ukraine chuẩn bị cho một giai đoạn khác của cuộc tấn công vào Kherson. Các lữ đoàn pháo binh, khẩu đội súng cối, máy bay chiến thuật, trực thăng quân đội, vân vân đang chút hỏa lực lớn trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công. Phía Nga cũng cho biết họ đã loại bỏ một vị trí pháo Akasia của Ukraine. Ukraine kêu gọi tấn công các nhà sản xuất UAV ở Iran. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdullahian nói rằng Tehran đã chuyển một số lượng nhỏ UAV cho Moscow vài tháng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các doanh nghiệp Iran mà ông tuyên bố là sản xuất máy bay không người lái đang được chuyển cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Tôi tin rằng không cần thiết phải áp đặt các lệnh trừng phạt hoặc cấm vận toàn bộ đối với Iran. Tôi tin rằng có thể thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào hoạt động sản xuất UAV hay tên lửa đạn đạo. Ông Podolyak phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine ngày 5 tháng 11. Trước đó trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Fars, Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdullahian cho biết Tehran đã vận chuyển một số lượng nhỏ UAV cho Moscow vài tháng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt theo kênh truyền hình Al-Mayadin, ông Abdullahian cũng tiết lộ rằng do sức ép của Mỹ, Ukraine đã hủy cuộc họp về vấn đề vũ khí đối với phái đoàn Iran được cho là diễn ra tại Ba Lan. Hồi tháng 8, tờ Washington Post đưa tin Iran cung cấp UV cho Nga. Sau đó, chính quyền Mỹ cũng đưa ra những tuyên bố tương tự. Moscow và Tehran liên tục phủ nhận cáo buộc này. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov gọi những cáo buộc như vậy là tin giả và nhấn mạnh rằng quân đội Nga sử dụng UV sản xuất trong nước. Xung đột Nga-Ukraine tác động mạnh vào tam giác Iran, Israel và Azerbaijan. Iran đã tận dụng xung đột giữa Nga và Ukraine để xây chuyển tình thế liên quan đến Israel và tạo ra thách thức lớn đối với Azerbaijan. Ngay từ đầu thì xung đột Nga-Ukraine đã lập tức vượt ra ngoài khuôn khổ các cuộc xung đột khu vực, hướng tới tái cấu trúc quan hệ giữa các nước lớn giữa Mỹ, Liên minh châu Âu, EU, Nga và Trung Quốc. Xung đột đó có ảnh hưởng lớn đến các quan hệ giữa các nước Trung Đông, nơi các liên minh địa chính trị và chiến lược khác nhau đang được củng cố. Một liên minh đặc biệt được củng cố đó là quan hệ đối tác giữa Israel và Azerbaijan. Những năm gần đây đã trở thành liên minh chiến lược quân sự đầy đủ. Trong quan hệ đó, Azerbaijan nổi lên trở thành bên cung cấp năng lượng chính cho Israel và nguồn thông tin tình báo về Iran, đồng thời là bên quan trọng mua công nghệ của Israel. Khi xung đột Ukraine và Nga nổ ra với những hệ lụy khó lường, Liên minh Azerbaijan-Israel bị căng kéo và lôi vào xung đột này. Mặt trận Trung Đông Kể từ khi Nga đưa quân vào Syria năm 2015 cho đến mùa hè năm 2022, Nga đã nỗ lực duy trì quan hệ cân bằng với cả Israel và Iran. Điện Kremlin theo đuổi học thuyết cân bằng lợi ích với thế đứng giữa hai chân ở Trung Đông. Nga và Israel dàn xếp với nhau để không cản bước lẫn nhau khi hành động ở địa bàn Trung Đông nói chung và Syria nói riêng. Nhưng xung đột Ukraine đã thay đổi sự dàn xếp nói trên. Các tổn thất trong giao chiến đã khiến Nga phải tái triển khai một bộ phận lực lượng ở Syria sang Ukraine và khu vực Nam Kakaf. Khi Nga rút quân một phần khỏi Syria, Iran đã lập tức chám vào khoảng trống vừa tạo ra. Iran tích cực cung cấp cho Nga các UAV và tên lửa. Thế cân bằng hai chân của Nga tại Trung Đông có dấu hiệu thay đổi, nghiêng sang liên minh quân sự chiến lược trực tiếp với Iran. Mặt trận Nam Kakaf Tại Syria, Iran khó lòng chống lại các hành động của Israel. Thay vào đó thì Iran lại chuyển hướng sang một khu vực khác nhạy cảm đối với lợi ích của Israel, đó là vùng Nam Kakaf. Động cơ của Iran ở đây rất rõ rệt. Tehran cảm nhận rõ sự phát triển nhanh chóng trong quan hệ Azerbaijan-Israel về kinh tế và quân sự đe dọa đến lợi ích của Iran. Sau nhiều biến cố thì quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã nồng ấm lên. Do tập trung vào mặt trận Ukraine, Nga cũng để chống ít nhiều ở tại khu vực phân giới giữa Azerbaijan và Armenia. Khi đó, Iran cũng quan tâm đến việc lấp chỗ trống với danh nghĩa là bảo vệ lợi ích của Armenia. Ngoài ra, Iran muốn cảnh báo các nước trong khu vực về việc hình thành quan hệ chiến lược với Israel. Cuối cùng, Iran muốn vô hiệu hóa các cuộc biểu tình chống chế độ bằng cách huy động toàn xã hội chống lại kẻ thù từ bên ngoài, ám chỉ Mỹ và Israel. Ngày 21 tháng 10, tư lệnh lục quân Iran Abdullahim Mousavi đã trực tiếp tố cáo Israel và Mỹ xối dục biểu tình tại Iran, gây bất ổn xã hội thông qua tác động lên các nhóm dân tộc thiểu số, tôn giáo và thanh niên. Iran gây áp lực lớn lên Azerbaijan, gợi nhắc lại lịch sử. Cũng ngày 21 tháng 10, một sĩ quan cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cáo buộc Azerbaijan tìm cách thay đổi đường biên giới để làm tổn hại các tuyến đường thương mại của Iran với châu Âu. Nhân vật này cũng nhắc Azerbaijan rằng lãnh thổ của nước này đã từng là một phần trong đế chế Ba Tư ngày xưa. Trong các ngày từ ngày 17 đến 19 tháng 10, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn ở phía nam biên giới với Azerbaijan – tạo cảm giác như là các lực lượng này chuẩn bị tiến vào lãnh thổ Azerbaijan. Các kênh truyền hình Iran khi đó đã phát các thông báo tạo cảm giác rằng các cuộc tập trận này nhằm vào Israel trước tiên, sau đó là nhằm vào Azerbaijan. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, hoạt động tập trận này đó là chứng tỏ Iran không dung thứ hoạt động tình báo của Israel ở dọc biên giới Iran-Azerbaijan. Vào ngày 22 tháng 10, quân đội Iran đã tiến hành một cuộc tập trận nữa ở tỉnh Tây Azerbaijan đây là tên của một tỉnh nằm trong lãnh thổ Iran. Trong đó, họ thực hành đổ bộ đường không, tấn công đêm và tác chiến đồ thị. Song song với đó thì Iran đã thực hiện một số dự án tuyên truyền trên mạng xã hội và truyền thông truyền thống, huy động những người ủng hộ tư tưởng đưa vùng Lakhichevan thuộc Cộng hòa Azerbaijan về nằm dưới sự kiểm soát của Iran. Vào ngày 1 tháng 10, một kênh Telegram tuyên bố rằng nhân dân của Cộng hòa tự trị Nachivan mơ ước trở thành một phần của Cộng hòa Hồi giáo Iran.